Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất động sản tiềm năng. Hôm nay Phước Sửu và Thiện Bình hai chúng mình là bắt đầu là review lại một số các sản phẩm nhà đất tại à, Bình, Bình Châu, Châu phải không? Đúng rồi. Rồi, hôm nay thì Thiện Bình sẽ giới thiệu với mọi người cái sản phẩm à, đất phân lô như thế nào tại Bình Châu vậy? Yeah, dạ, xin chào mọi người. Hôm nay Bình sẽ chia sẻ với mọi người một cái à, dự án siêu hot tại cái khu nước, suối nước nóng Bình Châu chỉ cách uh, onsen Novaland ờ, chỉ 300m thôi 300m đường không? rất rộng mọi người có thể nhìn thấy đây là hai làn đường rất lớn có thể là hai xe tải tránh nhau thoải mái và mặt đường đây cái lô này lô góc nên là mặt tiền đường ở bên trong nữa là khoảng 6m nữa à, về cái ở đây sẽ có uh, 14 lô ừ. trong đây 14 lô thì uh, uh, có 7 lô là mặt tiền đường lớn này và 7 lô là mặt tiền đường lớn ở mặt trong mà khoảng 6 mét à. thì uh, mỗi một lô như vậy thì tầm uh, 500 mét à, đến 800 mét 500 mét 800 mét không thì mình đúng rồi à, mặt bằng đã được giải phóng hết rồi nên là mọi người có thể à, à thấy rõ các vị trí cọc móc của từng lô ừ. đấy trước đây là một cái vườn nhãn trước đây một nhãn ờ, đất ở đây thì rất là tươi tốt vâng ở đây thì rất là nhiều nhãn khi mà à, khách hàng mà mua vào á, sử à, gọi là sử dụng thì có thể là thu hoạch cả chính cái cây nhãn trên đất của mình luôn phải không và ở khu vực này là khu vực gọi là đông dân cư phong tiền bình Đúng thì rồi. ở đây á, là giống như là có thể là xây dựng nhà ở ngay ha, à, rất là tiện lợi và ở đây á, là đồng hồ có nè điện có nè có đầy đủ rồi, à, đầy ba pha luôn phong bình không, bên, qua. bên kia đối diện cái lô đất của mình là nhà người ta đã sinh sống ở đây rồi à đây là những cái căn nhà đã, đã, đã xây dựng sẵn luôn được không? Đúng rồi, nên là mọi người yên tâm là đây có thể uh, xây dựng được. À, xây dựng được luôn phải không? Quá tuyệt vời. Thì uh, à, Thiện Bình uh, à, có thể nói về cái kết nối hạ tầng của cái khu dân cư này được không? Ờ, từ đây thì mình đi đến ờ, cái chợ Bình Châu thì đâu đó khoảng 5 km thôi. Ừ, 5 km à, ha. Khoảng 5 đến 10 phút chạy xe máy. À, 5 đến 10 phút chạy xe máy. Thì à, đây là cái trung tâm trung tâm của Bình Châu luôn mà. Thì à. cái khu đó là cái nơi kết nối cảng cá nè, chính là cũng ở ngay đó luôn thì à, nói chung là rất là tiện lợi thì gần đây thì à, theo như thiện bình là biết được á, là có một số cái dự án đang triển khai thì à, thiện bình có thể điểm qua một vài cái dự án mà mà mà đang triển khai tốt tại cái khu vực phân lô này được không à, xung quanh cái à, khu vực bình châu mình mình đúng không anh ừ. thì có đang có những cái dự án mà khá là nổi tiếng đó là dự án à, Venezuela à, rồi. của một chủ đầu tư à, Hưng Vượng Developer. Ừ. À, cái thứ hai là Laguna là hai cái dự án mà ở Bình Châu mình à, đang đang đẩy mạnh và phát triển à, giúp cho cái khu vực của mình à, ngày càng phát triển hơn. Cái thứ ba nữa là cái dự án của Nova nữa là một cái dự án là Nova Hồ Tràm cùng với cái Safari là kết nối là cái làm tạo nên một cái quần thể mà du lịch phát triển à, bền vững cho Bình Châu thời gian tới. Bình có thể là nói cho mọi người biết được là cách đây với cách ờ, dự án của Nova xa hay không? À, dự án Nova nó ở hướng bên đây. À hướng à, bên này phải không? Tầm 300 m rồi dọc nó ngay à, từ cái nó kết nối bằng cái con đường à, nhựa này luôn rồi. Đó là cái đường nhựa hiện hữu rồi và hai xe ô tô tránh nhau khoảng 6 m. À rồi thì à, cái, cái gì dự án của Nova đã triển khai chưa? Hiện tại là bên dự án bên đội phát triển dự án của họ đã cho khách hàng booking rồi. À nghĩa là đã đang và đã và đang triển khai rồi à vậy hả thì thời gian tới nó sẽ chắc chắn là sẽ triển khai cho tại vì uh, quy định của Bà Rịa Vũng Tàu mà trong năm tới năm 2025 là bắt buộc là tất cả các dự án phải triển khai nếu không triển khai là sẽ bị thu hồi và ừ. đấu giá lại thì uh, vô hình chung đã đẩy tất cả các chủ đầu tư bắt buộc phải xây dựng và bắt buộc phải phát triển và bán hàng thì uh, trong năm 2022 tới là chúng ta sẽ thấy thị trường Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và Bà Bình Châu và hậu Tràm nói riêng là sẽ là bùng nổ thời gian tới à, đến Hồ Tràm thì ăn gì vui chơi giải trí ở đâu thì Thiện Bình có uh, liệt kê cho mọi người để mọi người có thể là nghĩ là đến đây vừa đầu tư nè à, nhưng mà vừa gọi là nơi họ có về thể gọi là nghỉ ngơi giải trí á, thì à, nghỉ dưỡng đó thì thiện bình có thể là điểm danh qua một vài cái à, đặc sản hoặc là những cái sản phẩm nổi bật tại cái khu vực này để cho mọi người biết đến được không ở Bình Châu thì nổi tiếng về hải sản rồi à, ừ. có cái cảng chợ cảng à, cá Bình Châu đấy thì uh, nó hoạt động khá lâu già khá lâu rồi và hàng hầu như là hàng ngày nó đều có thuyền về và chở à, hải sản tươi sống về đây thì nên vì vậy mà cái hải sản đây rất là tươi và ngon à, về ăn chơi á, thì à, thật ra thì ở đây nó còn khá là vắng và khi mà buổi tối thì mình chủ yếu là mình ở resort là những cái khu nghỉ dưỡng thôi còn về thời gian tới thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái ờ, cái phát triển rồi à, như Nova nè Nova đó đã xây dựng hàng, loạt cái shop house dọc đường ven biển cùng với Laguna cũng có một giải shop house nữa và Venezuela một cái thành phố uh, uh, châu Âu Vince uh, đang mô phỏng cái cái cái khu mà của uh, Italia thời thời thời thời trước nói chung là xây xây dựng những cái dòng sông mà trong lòng thành phố rất là đẹp vui chơi của du lịch thời gian tới và những cái dự án nó đang triển khai rất là rầm rộ và thời châu đâu đó thì khoảng 2 năm nữa là sẽ chắc chắn là sẽ bùng nổ thị trường Bình Châu và th sẽ sẽ thay đổi uh, cái cái cục diện của uh, bản đồ du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu thay vì trước đó là thành phố Vũng Tàu thì bây giờ người ta sẽ dồn về đây Bình Châu và Hồ Tràm nghe rất hấp dẫn nhưng mà bây giờ là tiêu tiền làm sao cho hết nhỉ? rồi có chỗ nào là đánh bài giải trí là như thế nào casino vậy không thì Bình chắc chắn rồi ở đây thì nó là một trong những cái casino nhưng mà chủ yếu là cho người nước ngoài thôi ừ. à, không biết là thời gian tới thì ờ, có riêng ở Việt Nam mình thì chỉ có mỗi Phú Quốc là có cái sòng bài mà cho người Việt Nam nhưng mà ở đây thì có casino nào chưa có casino của người nước ngoài là cái ở khách sạn Grand The Grand ờ, ở khu vực ờ, cách đây thì đâu đó khoảng 10 15 cây rồi cách đây bao xa 15, 15 cây phải không cây. rồi ngoài ra thì nghe đâu là có một cái quần thể gọi là mua sắm nè rồi là à, cà phê giải trí và có à, sân golf nữa phải không ừ Đấy, Quá... nó nằm trong một cái quần thể chung rồi cái khu mà Grand đó là nó có <laughs> hàng loạt các à, resort ở khu vực đó là cho do chủ đầu tư là Hồ Tràm uh, Group họ đầu tư đây cũng là công ty mà vốn 100% nước ngoài nên okay. là, là hầu như là vốn rất là mạnh à. họ xây rất là chuẩn chỉnh và phát triển rất là bền vững rồi sở hữu một cái khu dân cư à, à, mặt tiền đường cực kỳ lớn à, nhộn nhịp mọi người có thể thấy là xe cộ chạy đi qua qua lại rất là nhiều ừ. Đấy, à, một cái mặt tiền đường như thế này và và mỗi một lô như vậy khoảng 500 đến 800 mét vuông thôi mà ừ. giá thì thật sự bất ngờ luôn giá quá mềm luôn phải không với cái tiềm năng như vậy thì à, cái giá rất là bất ngờ thì à, nếu mà à, anh chị quan tâm những cái lô đất mà ở bên trong thì có thể liên hệ với à, Thiện Bình hoặc là Phước Sửu sẽ tư vấn chi tiết cho với anh chị rồi okay à, rất là tuyệt vời cảm ơn uh, thiện bình cảm ơn cả nhà đã quan tâm cái kênh à, xin, xin chào, chào và hẹn gặp lại